Tiên cho phép tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Mùa thu, mùa của những ước mơ trẻ thơ và Tết Trung Thu đã đến. Ừ. Và sau đây, kịch bản vui hội Trung Thu xin được bắt đầu. nhất cũng là thời điểm mà cha mẹ dành tình yêu thương cho con cái của mình. Vào Tết Trung Thu, các em được rất đẹp và cỗ cùng anh Cuội với chị Hằng. Và anh Cuội với chị Hằng đấy. Các em ơi! Vậy trong lễ hội Trung Thu hôm nay, chúng mình còn thấy thiếu còn nhân vật nào nữa nhỉ? 我五块钱走啊。 tư tưởng đó là giải câu đố nhân văn hóa sự tích chúng tôi gắn liền với cây gì nhở cây gì cây ba chị thấy Bate, bate. các ờ, và cho các em cùng ờ, ờ, các quý các bà, các chị các mẹ chúng ta sẽ đi cả ra khu vực chiến tổng phát quà cho các em